Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thành trì bê tông mát cao của Thủ tướng Chính phủ cứng thế nào? Chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào hay không? Như tờ Thể báo chấm đã nói về những sợi dây liên hệ của Thủ tướng Chính phủ với địa phương và Trung ương trong hồ sơ mật trước đây. Bây giờ, nhân dịp ông Đinh Văn Nơi được điều ra Quảng Ninh đánh án, Thời báo chấm sẽ phân tích thêm những tình tiết mới xem khả năng ông Đinh Văn Nơi có làm được gì ông Thủ tướng Chính phủ hay không. Hiện nay có nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đang được công an khai thác. Trong đó có một vụ là chính Bộ Công an thụ lý và Công an Quảng Ninh đóng vai trò hỗ trợ đó là vụ công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đấu giá vật tư y tế tại Bệnh viện Nhi Quảng Ninh vào năm 2012 và vụ án Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Hiện tại còn nhiều đầu mối liên quan đến ông cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 được thanh tra chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Khái nắm rõ. Tuy nhiên, khi ông Phạm Minh Chính lên làm Thủ tướng, ông Chính đã kéo Lê Minh Khái về làm phó cho mình. Mục đích là để cho đóng băng những gì thanh tra chính phủ nhiệm kỳ trước đã nắm được. Lẽ ra nếu ông Trọng kéo ông Lê Minh Khái về Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Đại hội 13, thì giờ đây những sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015 đã nằm trong tay ông Tổng. Dù vậy, ông Tổng đã không làm được điều đó, mặc dù là ông Tổng đang rất mạnh. Việc ông Tổng không kéo được Lê Minh Khái về ban bí thư của ông cũng có nguyên nhân của nó. Bởi ông Khái đã trưởng thành từ nhóm lợi ích miền Nam, có quen biết với ông Ba Dũng thấy ông Dũng làm Thủ tướng. Mặc dù nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Minh Khái vừa là Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa có chân trong ban bí thư của ông Tổng, nhưng đến đại hội 13, ông Lê Minh Khái chọn về dưới trướng của Phạm Minh Chính, thay vì ở lại ban bí thư phụ tá tiếp cho ông Tổng. Việc ông Khái về làm phó trong Thủ tướng cũng là cách ông Chính thừa hưởng được mối quan hệ từ thời ông Dũng để lại. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Như vậy, ông Lê Minh Khái về làm phó trong Phạm Minh Chính, khiến ông Chính có thêm một thành trì vững chắc. Những gì liên quan đến sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2015 đã được ông Khái cho vào hộp đóng kín, thì giờ đây ông Trọng muốn khôi ra lại phải bắt đầu từ con số 0. Ông Nguyễn Phú Trọng có đến hai công cụ để khôi ra những gì liên quan đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2015, đó là Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Công an thì có Tô Lâm là như mọi người đã biết, ông Tô Lâm đã điều một dũng tướng làm cho ngành công an là Đinh Văn Nơi về phụ trách ở Quảng Ninh. Riêng ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lại là người đang hợp tác với ông Thủ tướng Chính phủ để liên minh tạo ra thế lực Hà Tĩnh Thanh Hóa để nâng đỡ nhiều quân chức của hai địa phương này về Trung ương. Như vậy, ông Trần Cẩm Tú có thể nhiệt tình cho ông Tổng điều tra những cá nhân nào khác, nhưng ông sẽ không nhiệt tình trong nhiệm vụ điều tra ông Thủ tướng, thời làm bí thư tỉnh ủy tại Quảng Ninh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi, đây là hình ảnh của ông. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ tài liệu mật, con số mà ông chính lấy từ các doanh nghiệp nằm ở con số trung bình khoảng 30%. Có người thì cho rằng kể từ khi lên làm thủ tướng, ông chính không gặp gỡ doanh nghiệp tràn lan, nhưng bởi ông có sự lựa chọn. Đây là những đầu mối quan trọng để ông Đinh Văn Nơi khai thác tiếp tục. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính rời ghế bí thư tỉnh đến nay đã 7 năm, thời gian khá lâu nên manh mối cũng phai đi rất nhiều. Đấy là cái khó cho ông Đinh Văn Nơi. Nếu muốn có những thông tin hữu ích thì ông Nơi cần tìm ông Lê Minh Khái hỗ trợ. Tuy nhiên,